Hải Đăng uh, xin chào bạn Hôm nay Hải đang uh, ờ, xin uh, hướng dẫn các bạn cách uh, tháo cái đốt ngọn cần tay bị kẹt này. Đây là ngọn uh, nó có hai ngọn thì Hải đang uh, sẽ hướng dẫn bạn uh, cái ngọn uh, đốt ngọn ngắn trước có hai loại ngắn và loại dài cái loại ngắn này thì nó đơn giản thôi Hải đang đã là làm một cái video riêng cái loại ngắn này rồi thì hôm nay Hải đang uh, các bạn inbox nhiều hỏi uh, tháo đốt ngọn à, cần tay bị kẹt à, cái loại nóng dài đây nóng ngắn thì đang làm rồi thì đang dẫn qua các bạn à, kê cái tấm bia như này này Đấy, bật dây nịt như này các bạn bật thôi nó kẹt ít kẹt nhiều thì các bạn bật một hai lần nó sẽ ra thôi không không không có bạn nó dễ thôi đơn giản thôi tất cả các cái các bạn cứ kê vào Đấy, khỏi cái luôn các bạn đặt đặt xuống thì nó sẽ bị sứt à, cái đốt ngọn các bạn kê vào nó lõm này không vấn đề gì đâu Đó. đây là đốt ngọn à, cần tay à, dài đây các bạn dài thì nó phức tạp hơn một chút nhưng mà nó cũng tương tự như thế thôi các bạn cắt cái đoạn dây chun dài đây bị kẹt như này các bạn đẩy không ra nhá Đấy. đẩy mãi không ra đẩy cố nó gãy các bạn nhé đừng để gãy thì hải đăng sẽ làm làm cái video này để hướng dẫn các bạn à, đây, cái tháo nó cũng đơn giản nó các bạn quấn cái dây à, của dây xăm xe đạp này xăm xe máy hai cái loại xăm mỏng mỏng có độ đàn hồi tốt chắc đây đang cắt cái đoạn này xăm này vừa vừa không đủ nên hải đang phải nối các bạn à, cứ được cả đoạn dài được nhé không phải nối như như hải đang đoạn, đoạn cuốn đây nữa nhá vì đây hà năng không đủ nên nối phải nối như vậy thôi còn các bạn để nguyên cả đoạn dài không phải cắt đi đâu Đấy, để nguyên đoạn dài đừng nối như này Đấy. đoạn nối này không, đang ờ, không đủ dây đâu nhá Đấy, các bạn kẹp vào hai đầu chân này như này này Đấy. các bạn kê nhé lưu ý nó phải kê xuống nhá đừng bắn xuống đất đất là hỏng ấy hỏng ngọn này dễ vậy không bạn đơn giản thôi nhẹ ra luôn này lực à, khá là khỏe vì cái đoạn dây chun này mà dây chun nó khỏe các bạn hãy uh, subscribe à, ấn theo dõi kênh và chia sẻ video hải đăng hải đăng uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của hải đăng fishing